Cuộc phiêu lưu kỳ lạ Rất nhiều năm về trước, có một vị sĩ quan người Đức hay khoác lác tên là Baron Mochamsen. Ông thường kể những câu chuyện vô lý về những cuộc phiêu lưu của mình. Đây là một trong số những câu chuyện được cho là của ông. Lần ấy, tôi đã có một chuyến đi biển bất thường. Lúc đó, tôi đang ở trên một con tàu lớn chạy đường biển phía nam khi chúng tôi tới gần một hòn đảo đơn độc, tôi nhận ra rằng nước biển đã chuyển từ màu xanh sang màu trắng. Tôi bèn thả một chiếc xô xuống lấy nước lên và ném thử chất nước ấy. Bạn có thể tưởng tượng được tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi phát hiện ra đó là thứ sữa tươi ngọt ngào. Còn hòn đảo té ra được làm toàn bằng format thơm tho béo bổ. Lúc sau, chúng tôi là đến một vùng biển đỏ thẫm. Một trong số các thủy thủ đi qua chỗ tôi trong tình trạng say mềm và tôi đoán ngay ra là thứ nước biển đỏ kia chính là rượu vang. Một ngụm rượu ném thử từ cái xô đã cho thấy tôi đoán đúng. Một người thủy thủ không may bị ngã xuống biển và trong khi phải vật lộn với biển khơi đã bị uống rất nhiều ngụm rượu vang những khám phá lạ lùng đó khiến tôi cảm thấy chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp điều kinh ngạc ngay sau đó. Chẳng bao lâu sau, thốt nhiên có một tiếng thét của người hoa tiêu. Có những con cá voi ở phía cửa thông gió mũi tàu. Tôi nhìn về phía tay anh ta đang trỏ. Tôi kinh hoàng nhận ra một lũ cá voi khổng lồ đang đua nhau quấy đập trên biển. Không nghi ngờ gì nữa, Chúng to như thế là nhờ nguồn cấp dưỡng vô tận những sữa, rượu vang và pho mát Còn to nhất trong lũ cá voi thật không tưởng tượng được, bởi thoạt tiên chúng tôi cứ ngỡ đó là một vách đá lớn, miệng nó mở rộng và chúng tôi trôi vào giữa cặp hàm của nó. Thuyền trưởng hạ lệnh đưa con tàu quay ra, nhưng chẳng kết quả gì, còn vật đột nhiên hớp một ngụm nước lớn Trước khi chúng tôi nhận biết được điều gì đang xảy ra thì thấy mình bị hút qua bộ răng của nó. Những cái răng dựng cả lên như một hàng những tảng đá trắng dài sừng sững. Hạ thuyền cứu hộ xuống và chèo thoát hiểm ngay. Tôi hét lên vì lúc bấy giờ thuyền trưởng không nói được gì nữa vì quá khiếp sợ. Nhưng quá muộn, trước khi chúng tôi hạ được thuyền xuống thì con quái lại hớp thêm một ngụm nước biển nữa. Chúng tôi trồi tuột vào dạ dày của nó. Ở đó, tàu của chúng tôi đu đưa nhẹ trên nước biển, chẳng khác gì con tàu đang thả neo trong một hải cảng yên bình vậy. Nhưng bây giờ thì con cá voi đã ngậm miệng lại và chúng tôi bị giam hãm trong một cái nhà tù tối đen như mực. Không khí thì quá nóng và mùi xú khí thì tôi nghĩ sẽ khiến chúng tôi chết ngạt. Nhưng chỉ một lúc sau, chúng tôi đã quen với nó, rồi chúng tôi để ý thấy có bao nhiêu là đèn đuốc đang tỏa sáng quanh mình. Chúng tôi đang bị vây quanh bởi một hạm đội giữa những chiếc tàu khác. Chúng tôi cho tàu đi đến cạnh chiếc tàu gần nhất và chào thuyền trưởng của chiếc tàu đó. Ông đã ở đây bao lâu rồi? Tôi hỏi ông ta gần hai năm. Ông ta trả lời một cách rầu rĩ. Có thể như vậy chăng? Tôi kêu lên. Đúng, thật sự là như thế. Một số những tàu khác đã ở đây lâu hơn thế. Những đứa trẻ đang chạy trên mông tàu kia chưa bao giờ trông thấy mặt trời. Chúng được sinh ra trong dạ dày của cá voi. Chúng chưa từng bao giờ biết đến thế giới khác. Tôi sốc quá chừng. Ông đã thử tìm cách thoát khỏi cảnh này chưa? Tôi hỏi gặng. Thuyền trưởng nhún vai. Chúng ta có thể làm gì đây? Hai lần một ngày, còn cá voi phun nước ra, và sau đó chúng ta bị mắc cạn trong phần dưới dạ dày. Lúc đó chúng ta không hy vọng làm cho tàu nổi lên được. Và lại như thế, hai lần mỗi ngày nó hút nước vào và thủy triều lại dâng cao. Nhưng nó luôn ngậm mồm lại trước khi chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng cho cứu tẩu thoát. Chúng ta bị mắc kẹt mãi mãi ở đây rồi. Đó không phải là cách nói của một thủy thủ. Tôi nghiêm giọng. Hãy để việc đó cho tôi. Tôi sẽ tìm cách ra khỏi đây. Tôi đi về giường của mình vắt óc suy nghĩ và chẳng bao lâu tôi đã phát ra được một kế hoạch Tôi đi lên bon tàu. Này, ông ơi! Tôi gọi ông thuyền trưởng rầu rĩ. Tôi đã tìm được lời giải đáp. Trong ánh đuốc lập lòe, tôi có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt ông ta. Có cách rồi ư? Ông reo lên. Không có gì khó khăn nếu như ông làm đúng điều tôi nói. Đầu tiên, chặt lấy hai cái cột buồm cao nhất trên tàu sau đó nối chúng với nhau thành một cái trụ lớn. Ta sẽ làm như anh nói, ông ta trả lời. Sau đó, tôi yêu cầu thả ba cái xuồng cứu hộ xuống nước. Cái trụ được gác lên một cách cân bằng lên cả ba chiếc thuyền. Cùng tiến đều về phía những chiếc răng của con cá voi. Tôi chỉ dẫn. Ngay khi con cá voi há miệng lấy nước, dùng cái trụ để làm cho nó không ngậm mồm lại được chống một đầu xuống nước ở chỗ gần những chiếc răng và đầu kia hướng lên chống vào hàm trên của nó. Những người thủy thủ đã tiến hành công việc đúng như tôi chỉ dẫn và con cá voi không thể ngậm mồm lại. Được những chiếc xuồng nhỏ kéo đi bằng những sợi chảo lớn buộc vào mũi tàu. Các tàu lớn chuyển động chậm chạp về phía trước. Một làn gió nhẹ thổi vào những cánh buồm. Chẳng mấy chốc toàn bộ đám tàu đã trôi qua hàm răng khổng lồ của con cá. Cuối cùng tất cả thoát nạn, họ cảm ơn tôi rất nhiều. Dù tin hay không, đã có ít nhất 95 con tàu được giải cứu khỏi dạ dày của con cá voi. Và các bạn biết không, chẳng có gì thuyết phục được tôi nói với các bạn rằng có điều nào trong chuyện này không phải là sự thật. Câu chuyện kết thúc rồi. Vương Nghị xin chúc các bạn ngủ ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.